Hãy thiêu rụi mọi thứ đi Thiên ngục viêm hỏa Thật kỳ lạ Là bởi vì tôi quá yếu à Không phải thế Tại cậu quá mạnh đấy Tìm thấy ngươi rồi Mạo hiểm gia Yuji Bọn ta sẽ cứu rỗi Thế giới bị bấy bẩn này Đón xem Cuộc sống tại dị giới của hiện giả tái sinh Trên kênh Animax